Một số chuyên gia kinh tế và chính trị đã cảnh báo về khả năng xảy ra bong bóng bất động sản từ năm 2018 tới năm 2023. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã thúc đẩy quá trình bơm tiền tạo ra bong bóng sớm hơn. Để hạn chế bong bóng bất động sản tại Việt Nam, chính phủ đã đưa ra một số chính sách nhằm kiểm soát và giám sát thị trường bất động sản, bao gồm 1. Tăng cường giám sát và kiểm soát giá bất động sản. Chính phủ đưa ra chính sách giám sát và kiểm soát giá bất động sản nhằm tránh việc tăng giá quá nhanh và bất thường. Ngoài ra, chính phủ cũng tăng cường kiểm soát các hoạt động môi giới, quảng cáo bất động sản để tránh lừa đảo, bán đất sai quy định, gây thiệt hại cho người dân. 2. Tăng thuế đất và thuế nhà. Chính phủ đã áp dụng chính sách tăng thuế đất và thuế nhà để hạn chế việc sử dụng đất để đầu tư và giúp cân đối ngân sách. Chính sách này sẽ giúp giảm bớt sự quá tải cho thị trường bất động sản. 3. Hạn chế vay vốn mua bất động sản. Chính phủ cũng đã có những chính sách hạn chế việc vay vốn để đầu tư vào bất động sản, giúp hạn chế việc tăng giá bất động sản quá nhanh. Người, chính phủ cũng tăng cường quản lý các ngân hàng và các tổ chức tài chính để tránh rủi ro tài chính và giảm thiểu các tác động tiêu cực của bong bóng bất động sản đến nền kinh tế. 4. Xây dựng nhà ở xã hội và đất ở cho người thu nhập thấp. Chính phủ cũng đang tập trung vào xây dựng nhà ở xã hội và đất ở cho người thu nhập thấp nhằm giảm bớt áp lực trên thị trường bất động sản và đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân.